Anh sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội đi Nhật <coughs> Bếp có hiệu là Paloma IC800F Đây là nội thất bên trong của bếp đây Thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp bếp đây đây là bếp nướng này. có bị nướng bằng cái nóc ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam bếp thì <clears throat> được xuất xứ ờ, từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai là rất là an toàn bếp ga Nhật thì có cảm biến phá ga tự động đây là cảm biến phá ga tự động đây cái đầu giống cái đầu mỏ hàng bằng đồng nè khi mà gió thổi làm tắt lửa hay nước tràn làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp nó sẽ <clears throat> bếp nó sẽ tự động phá ra lại cho nên sử dụng rất là an toàn thứ ba bếp ga nhật rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nó ăn hai buổi một bình ga giá khoảng ba trăm ba thì tôi sử dụng ờ, được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng tôi chỉ tốn khoảng 150.000 tiền ga thôi chắc là tiết kiệm tính năng đầu tiên tôi cũng sẽ thử là phá ga khi gió hỏi làm tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu nè và một bếp nướng nướng thì các bạn giữ tay từ 3 đến 5 giây do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nếu mà các bạn nhắn buông tay ra liền á bếp sẽ tắt thì đối với phần à, bếp nướng nè do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nên nhà sản xuất bên Nhật á chỉ cho phép ta giảm ngọn lửa từ 10 xuống <clears throat> từ 10 xuống 8 thôi không à, như bếp nấu được bếp nấu ta tăng lớn ta giảm nhỏ hết mất được nè nhưng mà về bếp nướng á chỉ được 10 xuống 8 thôi đó là cái mặc định của nhà sản xuất bên Nhật giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ cả ba bếp này để uh, giả sử là gió thổi làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán khác á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm mỹ nước trào da làm tắt lửa mà các bạn đi nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào ra đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt đây, bếp đã phá ra và kèm <clears throat> và kèm theo tiếng à, tập của đống đờ le thì à, một số bếp á, nó sẽ à, phát ra một tiếng bếp thì có một số bếp như bếp này nè nó chỉ ngay tiếng đạch của đờ le thôi đây bếp bên trái nè bếp bên phải nè bếp nướng công tắc thì tôi vẫn còn đang mở đây còn đây là cảm <clears throat> đây là cảm biến chậm đáy nồi đây cảm khi mà cảm biến này nó nhận được 250 độ á, bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó phá thì à, tính năng thứ hai á tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi để thực hiện tính năng là còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn <clears throat> các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ á thì cho dù các bạn hưởng có buổi nó cũng sẽ không khóa à, cái ở à, chế độ nước cạn nồi này nó phụ thuộc vào đầu que cảm biến nếu mà cái đáy nồi các bạn á nó bị cong lõm lên á không tiếp xúc được đầu que cảm biến thì cho dù các bạn nấu ở nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á, đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại cho nên á, khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lưng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam như bên con ó con thỏ nè bên này sử dụng cho cái <clears throat> bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin mất sale á ba loại pin này sử dụng cho bữa ga nhập chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả là pin rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn đối với dòng bếp này để khắc phục về pin á tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một cục nguồn 3, <clears throat> đây là cục nguồn 3V sử dụng thay cho pin thì cái đầu chờ tôi đã nói sẵn đây về các bạn cắm vào là sử dụng thôi tôi sẽ lấy ờ, pin ra này bếp sử dụng nguồn 3V hoạt động bình à, thường đi theo à, cục nguồn 3V đó thì à, đó là một cặp pin đại nè pin zin theo bếp về pin đã qua sử dụng à, này cũng sử dụng còn rất là tốt để à, tặng kèm theo cục nguồn 3V khi mà có mà cúp điện á, thì các à, các bạn có pin mà để sử dụng đây là pin tặng kèm theo à, cục nguồn 3V đây hai bếp hai bếp nấu đã có nhiệt độ cao nè nó đã tự động giảm nhỏ lửa đây, bếp bên trái là 247 độ bên phải là 213 độ thì tùy mỗi điểm sẽ có nhiệt độ khác nhau thì đối với tất cả các chồng bếp ga nội địa Nhật á, cái loại van phù hợp với nó là loại van Namilus 345m van này nó cho cái lượng tức lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á. thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi đây sản phẩm hợp tác xuất khẩu nè, đây và này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây bếp nấu bên phải của tôi nè đã tự động tắt lửa và phát ra sau chế độ là nước cạn nồi đây công tắc vẫn còn mở đây. đây bếp bên trái cũng vậy nè đã tự động tắt lửa và phát ra vào chế độ nước cạn nồi thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ giúp chúng ta được thực hiện được thời gian từ 1 đến 60 phút thì các bạn vào mượn vào cục nguồn 3V này các bạn cắm vào ổ cắm hẹn giờ sau đó các bạn cắm vào ổ điện giờ tôi sẽ thử 2 phút cho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 và các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video của clip vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với ông bà người thân mình cùng xem bếp ga Nhật đó có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân à, không có như cái kiểu nướng truyền thống mà mình phải nhúm lửa than rồi khói bụi nên à, bếp ga Nhật á, rất là tiện lợi thì qua qua khảo sát thực tế khách hàng sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong 2 năm á rất là tiết kiệm ga cái tiền à, tiết kiệm ga trong 2 năm á bằng cái tiền mua bếp ban đầu của các bạn nên rất là tiết kiệm nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hai nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô đây khi ờ, hết thời gian nè bếp nó cũng đã tự động tắt lửa và phá ra sau thời gian hẹn giờ trên nấu cắm đây. công tắc cơ bản còn đang mở đây <clears throat> bếp thì được bảo hành một năm ấy bếp này được bảo hành ờ, cho tôi ờ, tôi nói lộn bếp này được bảo hành một tháng nếu trong 10 ngày đầu á bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác với giá trị tương đương bếp thì được à, bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lên xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đất dây điện thì vừa rồi tôi cũng đã thử hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video sau